Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming và Di Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với lệnh bài boss bắt 56 anh em ạ. Và sau cái bắt 55 thì anh Tùng đã nhận được một cái ngọc à, một cái dây chuyền kháng cả 16 kháng 30 thì giống độc 30 và sinh lực 90. Thì thực sự anh đã quá về bờ luôn. Và ngày hôm nay thì anh sẽ đầu tư thêm khoảng à, có vẻ như Khải tìm hiểu sơ qua là gần 60 lệnh bài boss năm, 60 lệnh bài boss tương đương gọi một rương. Thì anh em cứ nghĩ thì một rương nhiều anh em cứ nghĩ không biết bao nhiêu tiền thực sự là khoảng tầm ờ, như anh nói là 40 con đặc biệt thì nhân cho nó 750 xu một con là khoảng 30 kim là tương tương đương 2 triệu rồi kèm với 20 con thường 20 con thường thì nó dao động khoảng tầm một con không 100 xu khoảng 2 kim nói chung là hơn 2 triệu nè ở bát lần này đánh thôi cho anh tầm hơn 2 triệu nha 60 con hơn 2 triệu dưới kèm với tiền dạng thì nó nằm ở giá khoảng tầm 2 triệu 2 rồi ok anh Tùng ơi đã thắng Tùng ơi Tùng ơi ra đây ra đây Tùng ơi ra đây đây đây Cứng lần anh thả bốn năm con. Ừ bên đây anh, đâu Long quân trắng anh đi đâu đâu? Long quân trắng á. có có đây em Butter anh cho có cái miếng bánh cho vui mà. Ừ, em Butter xong rồi anh cứ đứng sẵn sàng đó. Em nhặt cho, cho anh em xem. Rồi này Long quân trắng ngay chỗ cái coi này Ác này á Rồi vô Butter. Ác này là đang giữ mới làm bài boss tầm sáu chục con đúng không? Làm tới nhầm cánh hơn một trăm hai mươi con. Gì? Tối nay 120 con hả? Cả đặc biệt mà thường. ui đây nhá. Bao bao nhiêu con đặc, biệt, bao nhiêu đặc biệt? Đặc biệt khoảng tầm 50 con, còn thường khoảng tầm 70 con. Rồi ok, rồi Thái lên đây. Quá nhiều luôn em ơi, 120 con. Được chưa? Rồi thả đây, ok rồi đó. 50 con đặc biệt tương đương là khoảng tầm 37 kim. Rồi kèm rồi, với đi ra điện tung, đi ra điện tung. Chết. Kèm với um, 70 con thường, 70 con thường Ê, tầm 7 tầm, tầm 7 kim nữa. Tầm 7 kim. Thì Quýnh. Rồi rồi rồi bảy kim nữa thì uh, nó tốn khoảng tầm uh... anh Tùng anh Tùng đi ra, ra lại để cho nó uh... con con, kia boss đi ra ba triệu 45 kim rồi lần này anh Tùng đánh gần 45 lại, kim. Đi, đi ra lại cái bên phía phía phía phía phía, phía bên thả boss đó. Đúng rồi, cho nó dưới cho nó dưới anh. Đúng rồi, anh quýnh đó, anh quýnh nó một cái anh kéo đây rồi đây à. Quýnh nó ra quýnh anh Tùng, ra quýnh anh Tùng là anh Tùng đi ra, đi nào đây ra quẹo vô, quẹo qua boss đó. Cho nó vô. Quẹo qua boss đó. <laughs> quẹo qua chỗ bãi bãi bãi bãi boss nè. Rồi, ok. Đó đó đó đó. Đó đó đó. Rồi, tự động dí anh thôi. Rồi, đứng im, đứng im. Ôm vô luôn, ôm vô luôn boss luôn. 21 luôn rồi, rồi cho rồi, rồi, rồi, ok rồi xong đó. lụm tiên hiện tại là móc mà cái này anh tùng muốn tìm ra lưng thủ lý làm chậm thì anh cái lần này anh phải thả nhiều họ vô là gì làm ra à, họ càng nhiều càng tốt 30 30 đài họ có nhiều càng tốt xịt vô xịt vô đi xịt vô em đứng dậy nhiều tốt ok nữa nữa ừ, họ càng nhiều càng tốt là ok rồi tìm à, tầng này anh Tùng tìm Sao kiếm à, đai lưng phòng thủ lý làm chồng kìa như cái nhẫn chón kháng họ này mà kiếm nhẫn đẹp đẹp xài cái ờ, rồi một trăm hai mươi con bạch 56 thử ra gì nha Có con thì kia mình thấy khoái rồi <laughs> rồi thắng lô 30 mà ui dày giày đôi giày kháng đôi 30 tốc độ chuyển 40 rồi rồi em làm làm việc làm làm việc Ừ, hai cây vũ khí, ok. Có vũ khí nha, có vũ khí. Nha. năm con lần này nhiều ờ, nhiều boss nha. Nhiều boss nha. Thả thả tiếp lên Tùng. Anh Tùng thả tiếp. Rồi thả tiếp anh, thả tiếp đây. Ok, thả tiếp. Cui. Cui hang. Cui hang. Đài mọc cho em Huy luôn. Đài mọc số. Đài mọc luôn. Shop luôn. Đài mọc luôn. Sợ áo 40. Kim. Bán bán cũng được. Bất tử kim cũng được cho anh em đủ <laughs> đồng sóc 29 sân lô 19 trời ơi Đây, bán cũng được hả bán được á ờ đó là ai à, xài xài cho bán gì qua đó kim đường môn nhiều quá sội rồi hai view chết lên chết xuống á Trời ơi, vũ khí kim anh Tùng ơi, kháng đầu 25 đúng một dòng một sát thương, không có sát thương gì luôn. Bốn điểm ngon. <laughs> quá quá hay thiệt cây vũ khí đầu sát. Kháng độc 25 điểm nè à, nhìn ngứa gan luôn, sốt luôn khỏi cây cung. <laughs> xem nữa là sát lưng biết một trăm 189 điểm ừ. đây rồi hòa đây rồi nhiều đây hòa rồi mấy con hòa ui hàng chơi <clears throat> một một hai hỏa một kim à, mình nhớ nó bị kẹt bồ thì quanh bồ cũng được ta ôi anh tùng thả sao con này gặp kẹt bồ đâu anh tùng đâu nhất là em cừu sát anh tùng ơi đúng rồi đứng im đứng im rồi anh anh chạy sát sát vào bot em đó đứng hai cái góc hồi nãy anh Tùng đứng ngay chỗ hồi nãy anh Tùng đứng rộng rộng tí đừng đừng đừng đừng đứng sát quá đứng rộng rộng tí rồi anh anh ờ, mới thả đứng ngay chỗ hồi nãy lần đầu tiên thả là được ui vô lần này ngon anh Tùng sao đồ nhiều vậy đồ nhiều vậy ôi tối nay ra rồi chắc về bờ đó nè đồ, đồ nhiều vá chướng ờ tối nay chắc về bờ ờ, mà rồi đại đại đại đi rất nóng rồi đại đại ui sụt áo phục hồi bốn mươi trời bốn mươi làm trăm ba mươi chứ vá chướng ui sao trời nữa ui vô tay làm trăm <laughs> ô lần này rất đồ nhiều nha Đó, được áo áo nó cho nên trong bang sai rồi em nhận tiếp này rồi thả tiếp tông ờ, tông đứng này nè tông ơi đó đứng đứng đứng ngay chỗ em này đó đó thả đây vũ khí nhiều đồ nhiều nha hai cái vũ khí nha nam đào sẵn luôn có phải, đào sẵn luôn đào sẵn luôn nè rồi nha đau hỏa đau mọc gì rồi bỏ mẹ rơi rơi rơi rơi rơi tiền đeo ra nhặt đi ui trời ơi tiền quá anh cầm nhiêu tiền ấy Cầm mấy nghìn Chết rồi, mất nửa tiền trời rồi trời, trời, anh cầm mấy nghìn vạn chết thiệt luôn Mất ờ, như là hút 1k2 hút 1k2 là mất một nửa rồi Anh thả như là Ôi anh cầm 4 nghìn vạn hả Anh Tùng Ừ 4 nghìn Trời, đúng rồi ơi, Trời ơi Uống thả bớt anh cầm này tết rồi Giao dịch lại ngăn hai này đây Chỉ còn được một ngàn hai thôi Ôi cái cá độc sắc không có tốc độ Trời ơi Châu anh Tùng mất ba cái máy dạng rồi, ơi Tại vì rất xuống dưới là nó lầm rồi Chô, chón 30 lòng đột 40 mặt ngon rồi Anh Tùng ơi Rồi anh Tùng rất là 4 nhân nhân double nè Anh Tùng biết sao không? Anh thả là anh chạy vô vậy ra Anh thả lần mấy con mấy con xong rồi anh lại lấy tiền tiếp anh... Đây giờ tiền dạng anh ơi, giờ tiền dạng anh ơi Đây Mất hết uh, 3 hà, 4 nghìn mấy mất hết 3 cái mấy rồi Ôi, lại lại lại lại lại lại anh ơi, lại anh ơi mất Được. khoảng độ một một k hai thôi đâu đây còn có k hai mà hai đâu đã đã khải là một k hai rồi em là một k hai là adder nó thu anh một nửa là hai k tư rồi đấy ừ rồi, là 4, anh à đúng rồi là anh móc một k hai đúng rồi trong người anh sẽ là bốn bốn k mấy đúng rồi anh móc k hai chính xác anh móc k hai móc một k hai em nhận lên một k hai là anh móc một k hai đó nó sẽ móc một nửa dành về túi của adder đó adder sẽ anh phút đó cho anh anh cho của anh một nửa tiền ok à, hiểu bây giờ là anh mở lần năm con là anh đem trăm dạng thôi đúng rồi auto auto đón đón lần trăm dạng thôi anh cầm mười mấy ngàn dạng vậy anh auto á là nó tự động rút 100 dạng cứ hết vô vô đúng thành là anh tự động rút tiếp cứ vô đúng thành tự động rút tiếp rồi tiếp tục anh em ơi à, bọn xếp mình bánh thì vẫn như cũ này không gì thay đổi nha 6 4 5 15 cái nhẫn 25 là 40 mấy mực nào là 45 đó rồi cánh ờ, quớ tửu 30 Rồi ờ, cái bông đào 10% nữa là 75% nữa nè Đó tóm tắt như vậy Rồi ờ, Thiên Sơn 10 điểm Khải, Khải Rồi gì nữa nó qua con nào đi à? Rất đồ nhiều đồ lắm à, à. Đấy anh Tùng vô đây lái luôn Tùng à, Từ từ kìa ừ. Đợi, đợi, đợi em bảo em đọc này Anh em nào cần em buộc, buộc cho Ba đâu này không có cái nào hết không có nào gọi là bán có tiền tổng hợp lại tổng hợp lại đồ bình thường không à rồi, tiếp tục khối độ. Ủa, <clears throat> có thủy không vậy? Lụm uh, cái nhẫn nè. Cái lô này thủy không? Lụm tiên. Bụp bụp bụp bụp bụp bụp bụp vũ khí vũ khí vũ khí vũ khí rồi hai cây vũ khí thủy ba cây vũ khí thủy bốn cây thủy ui bốn cây vũ khí thủy luôn vãi ô ngọc bò nữa này vâng. rồi ngon ngon ngon vô vô nhưng mà thủng khí của này rớt như vậy ủa sao này rớt đồ nhiều nha khả, khả năng gì bờ lắm khả năng gì bờ nha có chứ anh đâu có đai lưng không ờ có đai lưng chán 40 là ngon 40 là ngon rồi số số đỏ 20 rồi nữa số trời ơi rồi khăn họ <laughs> dòng hai khăn 20 được cho xem mà trời trời ơi ồ, có nguy cơ về bờ Có nguy cơ về bờ Xấu dòng Chỗ nào chỗ nào Về cuối Ui sao Anh không có tóc đỏ, Vái trướng áo ma camera nè Bằng sắc năm đó Không tóc đỏ. Rồi Cháu dòng mới chịu Tiếp anh ơi Thả tiếp anh Thả tiếp anh Con thầy tổ lâu Được chưa Đúng rồi đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi thả xong là bấm chạy liền thả xong chạy liền đó. đúng rồi đó anh đứng đó, anh nhai anh nhai cái là mất nó đập một phát một là nằm một đống luôn rồi bánh năm 16 này không biết như thế nào mà thấy ờ, đồ đạc ra khá là nhiều mà chưa hết hơi nhỏ là ờ, <laughs> chưa hết mất cái máy dạng này chưa hết mất cái máy dạng này đất quá trời luôn hả ừ nó rất đồ nhiều gơ luôn này cũng được ngon liên tục luôn cố gắng ra về bờ 120 con này mà 120 con về bờ về bờ cho người mười ra đứng lấy ít mình mana full may mắn anh em hiện tại server có may mắn nhiều là cả cánh full hết luôn em không thiếu một may mắn nhiều nữa đang làm clip để cho anh em xem em ơi lúc này nó bị cúp điện là không không có trực tiếp được nè ô một con mít không có gì luôn một cây khí thổ khí thổ ô oh, thằng này có thở lần về bờ đấy nè, rất một khí nhiều nha ngon lô sát là cộng 200 rất đa số là cái nào cũng rất một khí luôn ừ, ngon cái tôi này cũng tùng ngon à. rồi rồi khu hai con này mà đứng, đứng ngang cái con thổ lách kim một con à, như quýnh gần lâu gần rất gần đồn lâu gần ít nó phải ừ ở đấy mình coi cũng không xui nữa đâu rồi thả lên tao ơi, thả Một món, rồi thả đây Chúng chúng mấy con họ quýnh nhanh Họ dưới mọc quýnh nhanh Thổ kim, mọc ừ, khui Tính đi chặt rương nè Trời ơi, làm chậm 40 ơi, làm chậm 40 cũng được Má cái này mình chón có tiền rồi Chán thì ngon nữa Chón về bờ luôn Ui, đôi giày làm chậm 40 trời Vãi chưa được cái vũ khí 540 nên dòng 1 cũng được mà thực sự mấy cái này không không bao nhiêu tiền nữa rẻ tiền lắm ăn kích sẵn kích sẵn luôn cũng được ừ, bao ống kim ừ, rẻ tiền hồi xưa mất tầm này rẻ hồi đó một cây gần cả triệu được được được cái tầm kích đẹp kích ừ. đẹp ai đổi kìa đổi gì có, nội lực đúng không nội lực trăm nữa này lực luôn nỗ lực lực luôn nỗ lực không à không có sinh lực nội lực ừ. có nội lực là cũng đẹp rồi nó đẹp cầm cho đẹp đi hướng đó hả em đang xem có cái giày là người đai ở đây đẹp đẹp ngọc bội áo ba món luôn ngọc bội áo giày đai kim chết này hang thổ hay lâu đời mang đào tốc vào đánh thì nó mới nhanh nhưng mà đánh thường lâu lắm không tốc đánh đánh chậm lắm vì cái đau đó tốn gần 10 kim á đâu không binh quá trâu đó vãi thiệt mà lại anh đông đưa đó <laughs> đừng đâu mua mua cái ba kim không binh quá trâu đó à có đau nha có đau nha có đau nha cái con kim rất cái đau đó có đau. à con kim rất đau đúng không kim rất đau thả tiếp lên tùng ừ. ơi đứng vô đứng đứng đứng ra ra như xíu nữa rồi thả đúng, đúng rồi, rồi thả đây rồi thả đây à đây em báo cơ chưa sao không rút tiền nhỉ auto anh đang bật auto bơ ca là nó muốn rút nha bật à, rồi để để để con kia con kia con tiên ơi khải ơi cái bổng cái bổng lô sát nội công rồi khải cái bổng gì à bóng thổ nha ngon nó không rút tiền bóng bằng sát lên em ơi thổ thổ thổ thổ bổng thổ mà bổng thổ không có cái giày thổ mà đẹp trời áo không không hỏi rồi ô tôi, đầu không hở dùng hai vâng đúng qua thành rút này đây mà thành nó mới rút đúng rồi vào thành là mới rút rồi, đủ trung động ơi đau thố chứ trời, Ủa cái gì trời gì vậy Đủ xanh tốc độ đánh đủ vác cái chướng có cái bóng vai nó Hút sinh lực kìa Hút sinh lực đâu đi đầu trai là đúng bài à, cái bóng sừng sờ tóc nó hắn 10 cái này tóc nó 20 ôi vãi ôi vãi chứ cái bóng cái bóng này trời ơi thịnh vương ờ, thịnh vương ờ, mua về ờ, mua ai bóng cái này bóng kim tóc 20 nữa đẹp À, bóng thố nhỏ gơ gốm à, xấu dòng nhìn đẹp gơ gốm luôn do đó tiên vương mua về hoán được 20 20 rồi thả tiếp bên đây tầm tầm này bây giờ là hoán cái là đi hút khỏi khỏi sẽ chết luôn khỏi sẽ chết luôn nãy tông kim thấy có con ờ, thiên vương đao chém gớm lắm á phải ừ. chơi vậy vậy giờ nó vui phát sáng luôn mà ừ nó hút nội lực thì ngon à, cái hút nội lực cho nó dưới nó dưới đường môn nó chém như con vậy hút sinh lực bảy vãi chứ nhìn lại cái bóng tiết gơ nha má cái bóng xấu dòng đẹp gơ luôn đâu mình tóc wow. có mười sao vãi không nói hút một cái đẹp quá bóng thấy bóng kia là ngon luôn má nó hút sinh lực kìa má bá cháy một chát luôn nè mà cái đó mà hút nội lực thì thôi mà chát nó còn tôi lực cũng mua lại đấy mua mấy ngon đi cha là ngon mua ra mua mua cái đó về trên ngon chứ ngoài công mua cái đó về trên đâu không hỏi mà hơi mua chắc chắn mua hút hút tầm ba ừ, điểm thôi là cũng cũng cũng ngon rồi má áp sao dòng không trời còn người bao tay nữa tới gì còn bao tay nữa bao tay nữ vậy đâu à đâu đâu không bao tay nữ đâu không bội ừ không bội trời ơi nó xuống bị mít đau quá sốt rồi giờ người nói chết rồi mở cái mít lên ừ mở mic lên còn đồ gì nó nhanh luôn nè ta lọc đồ nhanh lọc đồ bán nhanh mở mít rồi sao kiếm để lại hả à, à, ví dụ ví dụ ừ, thì đồ đẹp mà đồ đẹp nó lại chứ bán làm gì Kìa quá trời đồ, đồ nào được đỡ lại cũng được shop tại chỗ chứ đỡ chứ đâu Phi Trần cần ok giờ đưa nè Mới bán qua tay sinh lực một lực tám mấy trăm mấy rồi đấy Không có kháng giữ làm gì đâu Không có kháng mà giữ gì đâu Ui khôi khôi đứng rồi đó Vô góc thí quốc cho Đại lượng thủ đến chậm đâu Sao cái cây bóng nó tóc không phải là tóc 20 ta Tóc 20 cũng đỡ được một chút ờ, Nguồn lực là ngon rồi có phải mười hút sinh lực nữa quá lại ôi, ôi, lực là mua liền luôn cái gì mà một vàng kim vậy hút nội lực mà bảy thì lại thì, thì quá ngon rồi chọn chậm 30 quá đẳng cấp Trời. đường môn mà cưa cái đó là khỏi sợ tốn mana luôn ấy vào tay ấy vào tay dưới đất nha chọn chậm hai lá đi lá đi lá đi sinh lực đó vào tay sinh lực lực lực lực đất đó ừ nó đi ờ, biết rồi chứ mít sao biết vũ khí không vũ khí không ôi trời hai cây vũ khí kiếm nè đau luôn kiếm đau đủ ra hàng về bờ coi cái đóng luôn em không ra không về bờ tức sao sao mạnh trời ơi vậy không có gì luôn trời Ui sao cái 5 điểm trời Má cái thương có 5 điểm à Đâu 50, 50, 10 ra có tiền 50 Gì 40 thôi 40 thôi Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục Cố gắng quay tay vòng mây, vòng mây sẽ đến Rồi, vui Cố gắng quay tay vòng mây sẽ đến Đó. Ừ, ngon rồi tối nay cái khi về Không, giờ, giờ là giờ vàng á, giờ giờ vàng Giờ vàng, giờ vàng Kìa mới Khải ơi Ui, trời ơi Không có tóc độ đánh tốc độ 20, sát thương 20 điểm nhờ. Kháng lực cao nhờ, kháng độc sinh lực cao nhờ. Ngon lắm. Lực nó đẹp Thêm thêm thợ sinh lực thành tốc độ 30 vũ khí, vũ khí sinh lực vậy là được luôn rồi vứt ở đây tới nữa anh em nào trong bang mới vô anh em anh em cứ hỏi đồ đây có vứt qua xài bang đồ này bán bao nhiêu đâu ý ý sao Khải ừ. cái đó mà thêm cái dòng tốc độ 20 nữa trời ơi, cũng ngon nữa thêm được cũng ừ, bèo lắm được, được 10 ờ, kim 15 kim nhớ <laughs> à đau đau đau nữa đủ đau vầy ngon rồi được thổ thổ thổ thổ à thổ mà thổ khó quá lôi sắt nổi thì được Khó quá chịu thổ chịu thổ chịu là chỉ được cái lôi sắt nổi là xài được thôi cái gì mà dũng phí không phải trời hôm nay tao cố gắng về vào giờ này nhớ nhớ cái giờ này bữa sau mà đánh boss thì 12 giờ chứ giờ nào do đồ chắc ăn đâu fit lại xong ngon lành đấy mấy hôm một món à ừ. Một bữa rớt thì là đúng có một món mấy cứ một món, một món Sơ lại để cho anh em quýnh Ừ à, hôm nay hôm nay bữa quýnh lỗ ừ, Lỗ quá mà, ai quýnh lỗ mà, đâu có lời được Lỗ quá, nhiều người nán sao Rồi, cố gắng về bờ cho anh Tùng cái đao ờ, No 1 server, cái nỏ No 1 server nè Top 30 sẽ thương 45, về bờ 40 củ đừng ra tiền <laughs> lâm thực dạ, đó luôn tiền về luôn tiếu bốn ờ. bốn bốn mà bán bè làm cũ à ừ. để cái... tóc 47 luôn rồi. À. Cái đầu uh, cái cái ờ, tóc 20 số thương bốn nó bán ba mấy cũ hay bốn chục thôi. Mới thực sự đó. b bốn bán B5 cũ. Ừ. Bán cái thằng kia tiêu đấy. Hồng ho gì á. Ờ, ngon quá. Gì lô hồng ho gì đồng của mùng hai tết nó gọi về bên này nói giờ nói đánh nó cũng đánh bên rồi mình bài boss này nè mùng hai tết luôn ấy ừ. nó mua một triệu sáu mình nó muốn rớt ra cái đeo nó cũng bán liền luôn bè năm triệu ngon vãi chướng 35 triệu tiếu tiếu mẹ chín mua tiếu, tiếu tên gì chung nữa téo à, à. tiếu thiếu lâm á ừ rồi nó bán lại cho hương mộc à bán ạt cho hương mộc à rồi thả tiếp anh ơi thôi thả đi thả đi còn bao nhiêu con anh tùng tưởng lần năm con, con. Có lần đem con là kim nữa nha, kim thổ mộc. Kim hai kim hai kim. Và đem Ra vũ khí thì tốt mà mẹ, 10 cây cũng được cây chứ lấy đồ ờ, biết biết. biết hoài nè, vũ khí ấy, hai cây vũ khí kim, ba cây bốn cây gì đó, cứ hồ kim ra đây. Về bờ luôn. thì Tìm cây thi vào. chứ chẳng lẽ là cây vũ khí nãy giờ chẳng không phải dính. Quýnh đồ mấy trăm con ít đâu anh em, đúng không? Bắt năm mười sáu này anh em ủng hộ cho Khảo Như Anh Tùng 200 ờ, like tiếp tục ra những video tiếp theo anh em ơi. Cố gắng về bờ nha anh em mong vâng, sao cá bờ anh em anh Tùng còn còn đầu được còn mua bót đánh nữa nè <laughs> chứ là đau chết luôn á ờ. không một cây vũ khí kim được khui ngay hai cây vũ khí xong đau tay cầm đuôi được hai cây đau xong đau là thổ xong đau thổ xong đau thổ à Sao? đủ sáu dòng khăn băng nữa má dùng mấy dòng ốp vải chưa Ui dài ba mươi đậu xanh mất quá mất dày thiệt đậu xanh thì sao không cho cái đao này cái thiệt đậu à, một kim đầu tròn vái chướng nè gần rồi gần gần gần về bờ rồi gần về bờ rồi đậu xanh nhìn cái đau cây vái chướng dấu hiệu của bờ đó tiền về tiền về mấy khi bằng 21 à, mươi chưa phải khi đồng đáo thiệt ừ, đầu thiệt giờ đó thưởng thức thương 20 chứ tròn vãi nó nhìn trên điện thoại nhìn nó nó nó, mờ mờ tưởng là kêu mà ừ quá vậy chứ đời vậy rồi thả tiếp bên đây có người tha có người quýnh mình đánh bói đồ khá là nhanh nè mấy hôm mình tự thả lâu Chú, một tiếng là mưa Đông Anh cứ chạy vô thành một lúc Bang lù nhịn thằng ngư mạnh quá à. Chú Thùng rác thôi nè Cái này lương này anh em là xài xéo dòng xài được mà sinh lực thấp quá Đỡ ra À tiếp tục anh ơi Đó nhìn cái đau này nhìn trắng gơ gốm này. à, phải đổi qua đâu đâu mình đâu kiếm kia người ta làm kim cũng được 50 ờ, kim <laughs> ừ. ừ. <laughs> ra đâu đó chịu vậy rồi mộc mộc thủy thố thố hóa quanh thêm bùa nữa vô bùa thôi anh em thôi chẳng lan này hả nhìn quá trâu đó phân bù luôn mà dưới đây dưới đây lượm tiền lượm tiền tiền về cái coi về còn giữ con nữa anh tổng phi trần rồi phi trần phi trần ơi kêu anh hoài dậy đi kêu anh hoài dạ đúng rồi phi trần là kêu anh hoài dạ đi đủ mới có siêu dạ. phẩm được kêu anh hoài dậy dạ, không được ngủ nữa Tại bữa giờ kêu anh Hoài dậy cái gì ta chuyện 18, 16 rồi 16 đó bắt trước bắt 55 đó ra chừng 16 về bờ liền có lên tuần này à, thủy thủy mọc à, này hơi nhỏ này chỉ mong vũ khí thủy thôi Dưỡng thị trái 40 rồi đánh một rồi à, ờ, có vũ khí thủy nha đó, đó, có vũ khí thủy nha hai con đến mọc trước đến mọc này mọc không có gì là bói đâu mọc đại lưng rồi Một mọc mọc vũ khí đó vũ khí mọc thả tiếp anh Tùng ơi ông thả tiếp anh này ừ, anh em chưa chưa chưa vào lại được trời ơi Trời đọc sắc một đêm <laughs> Cho anh vái chương đọc sắc một đêm Rồi 30 thì cũng không nói đấy được các loại tám dùng hai luôn rồi cũng được hai ba kim hai đến ba kim năm kim gì đó ờ, <laughs> đừng ngay kích gắn lồi mà chán dữ rồi gom gom gom gom gom bán bán rồi gỡ gỡ được được chiếc toàn nào được cái chị quên được cái người chiếc vài kim ủa anh thấy ạc anh trong này mà đâu dưới nạc đâu anh tùng anh bị lộn hả không đang đang đang viết rồi à, à, à em thấy nó đứng nãy giờ lâu lắc luôn á kinh đục tôn kinh đục tôn ngày nào cũng săn bót ờ kinh đục tôn mình chơi anh săn bót nhiều lắm ông nhiều đồ lắm ai à, con này tiếp tục thả sâu này mày để anh tùng nó bạc vô rồi tiếp tục gì đây nón ao ao thổi to này mấy cái này bỏ bỏ dạ, biết là chừng thủ ở mưa mà cầu cao sao ừ, từ các thố đẹp đẹp à rồi đợi tới lúc ạc thả tiếp à, tiếp tục em ơi mộc kim, mọc thủy kim, hai có một con kim nữa cũng được con này cũng ok hai mộc hai mọc một kim một thủy một thổ Ê, nhiều khi là nó kêu là ừ, anh tác ạt ra đi rồi bây giờ mới có tiền có rất là ngon này ừ. Mấy về bờ này về bờ món siêu phẩm nào có động lực là tiếp tục mua lại bài boss đánh tiếp nữa <clears throat> rồi kim nào kim thủy nào hai cây khí ba cây khí nào vô đây vô bờ đây ngọc bồi ôi ngọc bồi ôi con kim biết rồi kim cái áo kim có kim biết rồi ờ, kim với cái áo rồi à. vũ khí dạ, vũ, vũ khí mộc khí mộc to này ui cắn đôi 30 ông một nữa cả chín hai mươi chú bội trời ơi mười hai tám rồi ra ra rồi này ra qua ra ai lấy súng bắn 12 thì xài được này cực độ nên nó cũng được rồi tiếp tục cố lên sư phẩm vẫn đang chờ đợi như nào này là gì đây họ họ rồi đã là lưng thủ lý rồi đây lưng thủ lý thời gian 500 Giờ này cái phòng chịu anh em coi dữ vừa đánh mà còn cô vũ hai hóa một một không like được em chỉ làm video thôi nè hôm nay không có like được làm tiệc làm tiệc một vũ khí rồi thổ vũ khí thổ rồi thổ vũ khí thổ hỏa nè hỏa nè đai lưng nè đai lưng bốn rồi chuẩn bị khui cái mới này em ơi hai con mọc chết này à. Ờ ui siêu hôm nay nhiều đồ gỡ quá ui, trời nhiều. quá trời quá trời quá trời rồi rồi nhiều ừ. bán đại đại đại đại đại đại đại bán quá đại voi voi voi trời đúng sinh lực trăm mới không có phòng thủ đã lấy cái đông này đã nè đã nó mất công là hết một giây một đai đó đai đó với đai đầu khui tổng lực khui nè về bờ ơi Ờ, à, về bờ đôi giày anh Tùng ơi. Rồi ok ok, ngang nghe mươi sao đẹp luôn. Đẹp. Được, 120. Về về bờ cái đây lưng đôi giày cho anh nghe mươi đẹp luôn rồi. À. Thằng lôi hai. Đủ thằng thi dằn chón 40. đâu đi cha lâu. Em thi dằn chón chứ vãi chướng. Thở quá tròn vãi đến nồi bắt chắp bắt chắp bắt chắp. cây thiệt sự tay lôi mười ba trộn luôn ôi trời nó quá sao rồi à, chậm Đâu? mươi chọc mẹ luôn ngứa vậy rồi được đôi giày tôm đây rồi được đôi giày nha tôm ơi giày ngon giày ngon giày ngon hàng độc đấy mát này mà 30 đẹp má 27 cũng chưa đẹp lắm cái đâu mà thêm thêm một đẹp 40 27 cũng ngon. Ờ 40 27 cũng 39 cũng mà, tóc trên cao luôn. Ngon rồi nuôi được nuôi trưởng mang, mang kiếm mang luôn đẹp đang đi đôi có 19 ừ. trời ơi bù qua cho nó mang rồi đẹp quá đẹp rồi tiếp tục khối hàng thủy kim tối này à, cố gắng về bờ này mày cảm giác ở cái bắt năm 56 này anh em mình cũng như là khả cảm giác thực sự là đồ rơi rất là nhỉnh nha nè ôi nó nhỉnh và nó nhiều đồ hơn những cái bắt trước giờ đến giờ đến thủy nè cố gắng về bờ này còn thở con gỡ nha nam 120 con mà mới có khoảng tầm ba bốn chục con à còn nữa đâu gần 70 con rồi đấy gần 70 con đồ xanh hết gần nửa chặng đường rồi mà hết bọt xanh rồi sắp hết bọt xanh nên là gần gần 70 con bọt xanh này cổ lận thủy đai vũ khí thủy vũ khí Đây, à vũ khí kim thì phải kim châu mực người ừ, kim lên Chống mực Trời đất Ôi, tốc độ đâu Đâu tốc đánh Cái thiệt sự Quá đẹp Cắn độc cao nha, cắn độc cao nha Cắn độc Mà, mà Này, nãy giờ ba cây vũ khí toàn sát thương 20 này Không hơn nha Vãi trứng này à, Độc, độc Rồi, tiếp theo không tóc này ơi nhỏ thiệt luôn ba cây sắp thương rồi cây 20 của thổ qua này cũng bán cũng được cũng đẹp luôn nhìn đẹp đúng không xin thiệt thứ một trăm rồi nhìn đẹp quá chứ rồi cố lên ok về ba lăng ơi anh anh chạy ra bến tàu rồi có ai không à, chạy bến tàu trước rồi có ai không anh bến tàu trước giùm em ui một đai lưng hai đai lưng hai đai lưng thử vậy hai quân thủ cuối cùng rồi em ơi xong rồi về ba lăng đánh đặc biệt nha em ơi hiện tại à, bảy chục con à, lần bài bốt xanh mà cảm giác không có vũ khí nào đẹp hết chắc là ton còn hai con thố này là hết hết hàng này giờ bắt đầu đi quấn đặc biệt à, con trang sức rồi <laughs> hết rồi hết bút thương rồi trang sức ra không có kháng với trả mười mấy cũng được ừ. thổ bây giờ trong mông vũ khí ra lô sắt nội công cũng ra dây chuyền đấy ờ nãy giờ không thấy ra đất như sợi chuyền nổi ra ừ nãy giờ quấn đây không thấy rất hộp bội không luôn á wow. không được đợt này trang sức cũng ít đợt này trang sức cũng ít không nhiều ừ, có một hai cái bốn bảy cho con vẫn được ờ, khoảng ờ, ba bốn cái ngọc bội ít nhưng mà tới nữa đây đặc biệt để xem anh em cùng chờ đợi cái bát ờ, tiếp tục đánh đặc biệt như thế nào nói chung là bot xanh mà rất rồi vậy tôi cho bot rất nhiều hơn ừ đặc biệt rất nhiều hơn nữa ngon nói mới nói ngọc bội ngọc bội thố nè thố vứt rồi Ừ. tiêu phục khí nữa lôi sắt nội công lôi sắt nội công 200 quá ha nhỏ xấu dòng rồi xấu, sao có dòng ôi trời ơi từng 40 chứ sinh lần trăm tám mươi chín vãi trướng kìa bé kèo vui sinh lực vui ừ cho hồi năm 40 vai chương sinh lực 160. 160. Đây sinh lực cao nha. Để cho bỏ để lại để lại để lại. Ừ, bỏ lại này thấy sinh lực cao lái này. Đây một nhiều game mà không cái nào có sinh lực cao. Rồi, như bà lên tụi mình. Rồi, thường dừng bếp ngay, đưa bà Lan tiếp tục đặc biệt anh em Rồi, thả này, ok, chuẩn rồi, thả đây. Nâng năm cọc đúng rồi, chính xác. Đó thả đúng thì mới vô bồ được mà anh thả lắc không bồ được là nó là khổ Ủa, lúc đó phù về thiên dương xong phù lên lại đứng cái thải vậy thôi anh tùng phù gì lấy tiền nữa xong phù à, ok giờ lưu đơn tương dương luôn lưu đơn tương dương luôn rồi giờ lấy lấy tiền phù lên phù gì phù gì phù lên cứ đứng yên một chỗ không cần di chuyển đừng di chuyển nó lệch vị trí cái chỗ này là đúng cái vị trí giờ có thả cho em mà được nó đứng một góc này lên đam nhanh lắm bốn năm chục cam lẹ không rồi mình khui khui ha motor nó kìa rồi cho ngày mi đứng hỗ trợ cho nó lấy cái nó lấy uh, mana rồi quá chết ơi ngọc bội mình cứ gọi gọi chứ vậy trời ngứa ngáy sao cha ôi ôi ôi ôi ôi giới chỉ tùm lum hết rồi rồi ok thả tiếp bên đây hồi nãy nãy có anh à, không lưu rồi ok ok rồi tiếp tục làm tiếp tục đánh xong cái này nữa về bó cho anh em xem ui rồi ừ. gia truyền nhiều nha ở bot đặc biệt này cái bot đặc biệt này chỉ có trang sức thôi em ơi nhận cái chuyện này nhận dây chuyền bọn này nó không có vũ khí hơi tiếc nãy giờ đánh ra quá trời vũ khí mà không có đồ gì đó xài được hết buồn quá hơi nhỏ rồi xài phô diệt thì bói đồ cho anh em xem lâu lắm con nói đứng lâu lắm mà ui con thổ là đánh lâu lắm trời ơi làm trăm bốn mươi dây chuyền đầu thì không khác cả để lại để lại để lại để lại ờ để lại để lại chiều là cao quá Bệnh 18 Ồ, ok, gạo Chậm hơn 20 Sao 20 Số Ừ, sinh lực cao, ôi Ồ, kháng đọc sinh lực cao nha sức, Không, không cần bao nhiêu cả Trời, được, sức lực, lực Trời Đi có quân 12 Rồi, đừng ngập bò lối lôi hai, Làm chạy lên ít đồ nữa chưa? Rồi, xuống xuống xíu nữa, xuống xíu nữa. Xuống xíu nữa, sao quá. Lên lại, lên lại, cầm lại đi. Lên lại. rồi, rồi, sàn cháo nhịp, sàn cháo nhịp. Rồi được quá. Rồi thả ra. Rồi, còn còn cái nào anh em ơi, mấy cái nhận mới có rồi nè. Trúng động 20. Pháp. Ngập bòi không banh 23 20 không anh thua. 15 20 không anh thua. Này tổng đang đa số hàng cho này mà không bán được quăng, gì. Quăng cho phi hết đi. Được cái ờ, ngập trò cái 22 cái sức mạnh trong cái này cái 53 trời. Thảm quá chứ. Vậy, dạ, nhưng mà cũng được rồi. Cắn cao mà. Nào cái nào quăng cho phi trận quăng ra. Phi trận lấy cái gì, lấy gì nói đi. Cái này ờ, anh em đem hỗ trợ anh em vô bán sâu á. Bán đồ sinh lực lực không mà có gì đâu phải chăng lá cái nào để chiều nữa á, để chiều nữa nào đợi đợi xem cái này nha đứng im đứng im vào đây đây đây độ này đứng này đúng đây đây này đa số độ cho không là nội gì luôn này số mặt mười quốc đấy đây <laughs> sức mạnh là cất này sinh lực cao các kiểu sinh lực lực ờ, cái này cũng được sinh lực lực ngon chứ kim này quá trời quá đậm được cái khăn đòi ba hai rồi là nhặt đồ dạ. nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn nhấn hai cái nhấn quan kia ngay thả tiếp anh ơi cứ đúng vị trí này em chỉ cứ giảm mình thả đi đúng góc thì nó thả quấn ok rồi rồi xong <clears throat> hiện tại ở bên này khổ kìa phải thấy nhiều khổ luôn mới mọc mọc mọc mọc hỏa mọc hỏa khăn lôi 30 thì mới ra má có mấy cái vũ khí nhìn độc sắc này nó ngon mà lại không tốc độ đánh buồn nha anh em nhìn kỹ lại hai cái đao này vẫn vẫn tức luôn nè này cái đao với cái chì nè nhìn đẹp vái không có tốc độ đánh áo vái cả nôi anh em thêm tóc 30 thử có tiền về không trời ơi đẹp gớm gốm luôn anh này hai cây trời <laughs> không tốc độ đánh à, xác đồ thì... thương vật lý ngoài công đúng cao luôn không có không có tóc độ đánh đâu thêm dòng tốc 30 20 nữa thí hiện xài y bài luôn thí hiện đào xài khỏi chơi luôn ôi ông một ấy ông một cũng dùng chỉ ném cho xin phải đau một ừ còn đánh boss không lấy ui nè con cũng đọc cặp vui vui anh em nào được lấy boss lại trả lại ờ à, vui này rồi lô 11 tìm về đâu tìm về đâu rồi 11 sức mạnh 18 ôi ngọc ơi cái nhẫn này ngon vãi chưa được được nhẫn này tìm về luôn nhẫn này sẽ lượng trăm mấy nó lượng bảy mấy đẹp vãi chướng đủ nó cục lộn phải á phải lắm phải lắm rồi sinh lực lực không sinh lực gắn lôi hết cho truyền rồi em ơi đây cái đấy 18 đấy Chúng mình rồi Trời cái, cái nhẫn vai chứ, Ú, về mà được cái nhẫn 26 ngon anh Tùng ơi Đỡ phải mua anh ơi Ngon lành Khăn lô 26 gửi được hai món, được rồi Đẹp nha Về bờ, về bờ, về bờ Về bờ thêm nhận khăn lô 26 nè, đồ 30 chuẩn luôn em ơi Hôm bữa cái cụ của của tụi Đức Hổ là 27 phải không? 27 chưa bán được, đang bán Này sinh lượng lượng này Sinh lượng này đây là cái đồ này đây. mấy hàng đẹp đó lại à, siêu siêu tâm cho anh em xem Ôi, rồi ok nữa rồi. ừ ngon không phải mua này đỡ được uh, đỡ được 30 kim ngon rồi đỡ được 30 kim anh Tùng đỡ, đỡ được 30 kim ấy ngon ấy quá đẹp xanh lần lần có đồ xài đã phải mua về về về được chút rồi về về về được 30 kim hơn là ngon rồi đủ cái thể lực kêu mà là ờ, sinh lực đi gỡ gỡ lại được người boss ừ, ừ, sinh lực đẹp ha ừ, ừ, cái thể lực đó là sinh lực đẹp luôn quá đẳng cấp đúng cái đồ dày thiếu đúng một điểm siêu phẩm luôn ừ, đúng một điểm nhưng mà nếu mình lắp vào cho một số phái có tốc độ chạy như kiểu cái ba lô thì lại không thành vấn đề một điểm nữa đúng rồi nghe mới vẫn bình thường mà nghe mới vẫn lắp ừ, được mà đúng rồi có tốc độ chạy mà Tên nó lại không thành vấn đề thì về rồi nhận đâu nhận họ nhận thấy đâu nhận thấy đâu có có nhận thấy không anh chưa em ơi chưa thấy ở bắt 56 này thì thực sự là anh em xem đừng quên à, đỡ lại cho Khải một like cho sẻ ủng hộ cho anh em ơi Cố gắng giúp Khải à, video này đạt hơn 250 like Khải cũng như anh Tùng tiếp tục làm những video bắt tiếp theo cho anh em xem nha Đừng quên ủng hộ mạnh em Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ cho anh em Khải hay up video vào lúc uh, tối Ui da Khải hay up video vào lúc tối nè em Lúc tối và luôn hay up video vào lúc trưa Up video vào lúc trưa Và cũng như là up uh, livestream vào lúc tối đó anh em rảnh rỗi cứ lên xem ủng hộ chơi em mà nó dư ít đồ cả cho anh em đọc lấy nè nó nhiều nó nhiều nó nhiều đồ quá cho anh em đọc lái bớt đây xíu nè đồ nhiều quá đồ nhiều quá Cùi Để cho Ngami lụm Nằm đọc đứng không lụm rồi Trời ơi đồ kìa Cùi Rất quá trời luôn á Trời tiếng binh tiếng xa lộ kìa Đồ sinh lực Ui tướng đọc 24 vai chứ Ui lại Ui sao lực lực đẹp dữ ta Được được được mấy nhẫn kim được nha chờ, kháng cái cả đâu anh em Mấy nhẫn Đâu. kim bán ờ, bán bán được 100 200 dạng đó hả Thì mấy nhẫn này bán chắc chắn có tiền rồi chứ ờ. Điều cho anh em xài cho muốn bán thì mấy cái nhẫn suy đào lắm à, Đừng cao cho thiếu lầm ừ, 21 điểm ra 40 nữa ngon lắm Trời, sức lực cao Ý gì vậy? là 130 Dấu mọc này xin lập chấp mọi ngon Súng bắn 12 Lập keo á Lá xạ Số Trời 21, 20 Không cần kéo lỗi Trời 17 Cái này cái nấy rồi Đâu nhận thấy mà không có đồ không có hàng rồi này Còn giá trị rồi đây Khi chẳng lái đồ sinh lực lực ông lái này À lái đưa đồ sinh lực rồi Lực à. lực lực lực lực này đúng rồi Ai sai sai đó, sinh lực cao này Không bệnh sinh lực lực này Không đôi 17 Sinh lực cũng được này Có cả ngay 10 nào trong bang xài cũng cho cũng được Chậm này Sức mạnh 12 này Sinh lực lực này rồi cũng là mấy cái hàng hàng gọi tương đối hàng chuẩn bày rồi nè chưa có món nào gọi là có tiền được cái nhẫn ờ, kháng lôi 26 giày kháng lôi 27 và vũ khí đây nè đó được mấy con này có tiền gọi là bán có tiền vài chục kim á sinh lực lực kích đồ cho đồ nhẫn kim này ngon ai cũng luôn đánh nhẫn kim khỏi chơi luôn bữa mình cho ngã thần một cái 18 rồi còn này nữa một cái khác nữa lực mà vừa sinh lực mà nội lực thì vừa nội lực nữa nhá à từ cũng năm động còn giao dịch năm động có đồ gì để chiếu này mà từ từ lụm hết nó này anh tung từ từ thả nha trời ba cái chỉ đấm giao dịch con nằm động ba ba cái nhẫn kim luôn phải ba nhẫn kim luôn đậu ừ. sao ờ, kim dữ rồi ta không để chiều thối và chiều kim đồ có cách tiền nhiều trời ừ. ơi trời không có kháng cả cái gì hết rồi chủ lối như nè la cho anh em xem con năm động này chủ lối nha gì hết này <coughs> trụ chả đâu rồi rồi đồng ý đi còn rác với rác không tụ cả quấn quấn quấn cái lô này nhẫn nhiều ra nhận nhiều nhận nhiều mà nhận kia mà chịu rồi nhận nhiều nhận gì mới có tiền nhận thủy à được được như trong đó là được cái những nhận thủy được nhận thủy mới có tiền ôi từ từ về bốt cái này đi nè mày bán cái này đi chắc chỗ quá khui à, cái này cái này sức mạnh xấu sinh lực 80 mươi bon sốt rồi Ờ lông lông lông. Ê, bỏ bỏ bỏ pha lai kia. Đây đây đây đây. <laughs> Rồi, khôi. Trời, mưa sinh lực cao, nỗ lực, kim, số Lôi 15, 15 Số luôn Trời, làm trăm 30 40 đâu, ôi trời ơi Trời, 30, đồ thông Pháp cao ngon nha Thông Pháp ngon nha Trời Lôi 19 trốn 20 số nào số mình chặt đây mươi đâu lên lụm lên lụm mấy kia lên lụm mấy kia lên lụm lên lụm rồi hết rồi rồi nhanh tâm ơi Ừ, nha, khui cái này đây vứt qua ngày 14 này mà chậm được ba cái đồ này thực sự là chỉ có cho chung trong bên đưa chiếc này đây rồi thái lên đây rồi nhận này số luôn rồi xong tí lọc đồ lại đừng mình giữ bớt đó không có đồ nào xài nó ngon luôn nè còn đó có rác ý là sau này anh em nào hỏi ở em cứng gì quá ừ. biết nhiều đường đồ nè đồ tầm trung sinh lực lực quá trời vào đất nè rồi phải kích bớt sức mạnh 18 này Kháng độc 24 Trốn kháng hỏa Kháng hỏa dùng 1 Thắng lôi 19 Thắng lôi 17 Sức mạnh 7 sinh lực lực Sinh lực lực cái này cũng ngon này Sinh lực trăm ba luôn nè Đẹp không? Hôm qua cho anh à, ba hầu một một cặp Một cặp khá là đẹp luôn Trong hầu một cặp khá là đẹp luôn Đây đây đây những những đồ kia ừ. Bót lừa đấy anh Khải Sao em ơi Bót lừa đấy Ừ Đủ săn má phun rương vãi cả trường chết chết chết chết Thôi thôi thôi thôi không sao không sao nhận được hết rồi nhiều quá quá phun rừng chết tôi Ê, chưa thấy giờ chiên giờ chiên tôi nhanh thông ơi trường kim khá tôi, cái mừng ngừng ngừng đam quá nhiều quá anh gom đến một con mới mà, mà bó anh à, đủ có chuẩn bị lô đồ tiếp theo rớt nữa rồi à, bó nhanh cho qua ngày mười ra không chết được đâu tất mà không chết được gì đây Trời. nhiều quá không dùng chứa mười chứa không hết vào anh long không không không chào đón em mà anh long ở đâu hùng huy à ôi dễ chuyền quá ấy chứ hùng huy dễ dây ngon Hello, em làm bốn mươi này Hello. lực lực quá mình cho bên server bên chuyện công quyền phải không ừ, giờ sang bên của anh ghẹ ừ à, gầy ngáo à à, à, à ghẹ em khải hả ừ thôi mày đi luôn đi server nào ta server cũ à khải server mới đó mới ra đó ủa ghẹ nhảy server nữa rồi hả ừ rồi. từ sơn sang bên ờ, Lạc Sơn Đại Địa Trời, rác, rác Đã nhận tốn này nữa rồi, ừ. rồi, rác không Lâu rồi, sắp sắp quên luôn cái giọng của Hùng Hùng luôn rồi ừ, Sắp, sắp, sắp quên rồi ừ. Nãy giờ nói chưa nhận ra luôn á, nó nó nói mới nhận ra nghe là biết rồi Biết Hùng rồi mà Rồi, rồi, ok Khối hàng ơi Nãy giờ chưa có món nào ừ. đẹp nữa mà chỉ mua cái nhận khăn lót xấu thôi bên server thẩm quyền cái ờ, vào gọi là vào nhiều vào nội bộ anh em chơi vui rất ừ. ra như ờ. anh ờ có phải nạp lủng gì đâu khi ừ. Ờ. cùng bot thì làm giã tàu cứ hai cái nhiệm vụ cùng làm một nhiệm vụ có lệnh với boss. xuống xíu tổng ơi nhớ xuống xíu ba tháng nữa nhớ xuống xíu nữa anh anh giờ chờ thả xong mua cho ban nào đã À tháng nữa thì đợt này Rồi. chơi bên anh Dạ chán thì lại sang. Ăn cam đây, ăn cam đây. Ờ. Ờ, ăn mình cam luôn đi. <laughs> đây không nói đến anh em luôn à. Chết. Anh Long đuổi rồi. 25 <laughs> 20 Mà Long đẹp trai nó giận Chưa có nhận Nó giận mày lắm luôn Trời ơi chứ Nó đéo nói ai Tiếng cũng giận mày lắm luôn á Rồi ok giờ cho xe nghe mời cầm anh em ơi Chụp năm động luôn rồi Thơm một tháng ông Tèo gọi điện còn chả nghe được đi Hú chi là anh Long chi là lồng rồi xong anh tổng thả sao sao chưa có gì siêu phẩm hết trời đừng nhận kháng lôi nhận kháng lôi bù bù lỗ rồi à, nhận kháng lôi nó bù lỗ rồi đẹp rồi không lỗ anh được nhận kháng lôi nó được mấy được mấy được mấy cái túp đầu của cái rất nhiều cái nó đỡ lỗ đỡ lỗ nói chung cũng lỗ mấy kim hết chứ tại vì ảnh ờ, nhiều mà còn hàng còn hàng ờ, bảy chục bảy chục con ờ, bắp xanh thì nói chung tính là bảy kim đi còn trăm xu rồi bảy kim đi Được mấy món bán có tiền gọi là đỡ chỗ này cho anh em xem đó chục con boss đại một con là 700 xu ừ. 35 kim rồi hơn 35 kim gần 40 kim cả thiên dạng nữa anh thì dạng đánh nữa tổng cộng là tổng cộng là chắc khoảng 45 kim ừ. cái thiên dạng đánh cộng rồi cái biến bờ đi nam con kia con sổ kia bị lắc đó nó muốn sâu dắt mấy cái đuôi dày cũng được 30 kim rồi Đúng rồi, nhắm cái vài 30 kim rồi Ngon có con bot ờ, đại có đánh ở đây được à? được luôn tí nữa được, được, được, được, à được, ok đưa đưa em tí tí em thả cho em thẳng lần hai con luôn đây ừ. em thẳng lần hai con luôn à. chúng rương em còn một con rương em còn một con đâu rồi Ê, tí ê, cái nào ấy cắt cắt cho cái những kim sinh lực cao nhé những kim không cần kháng gì được kim sinh lực cao tí. buổi cho ăn cặp rầu một cặp mà có một cái sinh lực có chín mấy à. Ê, em mở cái đó lên màn sao vậy mình chọn anh giết em mình nhầm giết em không bị bị mất cái thanh kia kìa bị mất cái thanh nè ờ, đúng rồi, ờ, đúng rồi mở lên nhấn cục chuột trái vô là lên không nhấn hai ba cái chuột trái là lên ờ, bấm hoài không được được không được em bấm đúng, đúng. Thổ. Thổ. Thổ. Điện, điện thổ điện thổ điện thổ điện thổ biết được chừng siêu phẩm nằm lên đây nằm đó đó ăn tất cả hai phẩm rồi còn lát á con con này con ông đồng này bị lát rồi quên con con con thổ chân bị lát rồi cái con bị lát rồi con đó là siêu phẩm á ôi trời ôi sẵn luôn ngon ngon cái này ngọc bòi ngon nè ngon đẹp à. cái đó ngon cái đó ngon ừ. Xô, cái đó bán cũng được uh, tầm ờ, trăm rưỡi hai trăm vạn chung trăm rưỡi trăm rưỡi chụp keo luôn không Vậy không rồi ba Nè con cái gần giống nè Được. Dạ. Đây Ba Đây con cái gần giống nè Được cù sắt Được keo không Đây Đó cái này gần gần Trắng mập Đó ngọc bội trên ba nó tương đối giống Rồi tiếp tục anh em ơi <clears throat> Rồi 19 Hết rồi anh Được ngược bội Ok ok Đây bài đặc biệt này thả bao tiền đấy Là bài boss là bài boss đúng không Không không tốn tiền này Nó không tốn tiền Nói chung là hơn Ôi trời ơi, Không lỗ là được Ra không lỗ là được dây chuyền những phút à, cuối này biết đâu chừng ra ra cái 18 16 rồi sao dây chuyền à, ờ, còn đúng vậy còn đúng mấy con thổ luôn á bạc không luôn bỏ cha nó hết đi cho nó rộng rương đi rồi bó mấy con thổ này toàn thổ luôn toàn thổ kháng ờ, kháng lô 19 chứ mấy đằng kia rồi cho bán kìa bán cho cái gì cái ngọc bội kháng lô 19 lực một ba chín người đó được không cái đó được cái kiếm khai cái gì khải hả lầm lầm lầm đỡ sai đỡ sai chú đằng ơi chưa có ngày mươi chưa có em anh tới ba bốn dàn ngày mi nè mà cho anh em khắc cầm ạc đó lên đồ tới cho anh em không đủ đó đơn con này phải đưa dắt lên một tí nữa mà năm độc rồi rồi nó bị lắc bùa nữa con này bị lắc đây chút còn cho anh em cái động lực rồi lần sau ui lật bài rồi một ngọc bội rồi đứng im này đem đường hơi vô hết lắc nè Khui khui khui hiện tại là hết 50 con đặc biệt nữa rồi anh em ơi Hết 120 con ấy Khui Stop. Stop. Trời không căng bay không căng tất cả Đúng với chuyện căng bay đẹp gơ luôn vô đây rồi ngon luôn à, Không gắn cả trời Băng Em 16 qua đây Trời mấy khăn băng Trời mười chín ba mươi chết Ừ Ôi khăn họ sinh lực một lực ông Tùng này không có 17 à Vậy chứ Ui à, Cái nhẫn này đẹp 25 quá đẹp luôn Tùng Đúng không Có 17 à 22, 30 17 cũng lấy sinh lực Nó có sinh lực một lực luôn À cho ông quay quái Ngon Khổ cái nhẫn Vậy chứ Rồi 15 nó 15 cho một vòng ờ, sốc mẹ luôn keo. Rồi, ngọc bội 500. Ngọc bội 40. Ngọc bội 40. Rồi cũng được vài kim. Cũng được. 2 2 30. Rồi. Được ít đồ nè. Trong cũng được, nói chung không lỗ. Trong không lỗ. Này ok không lỗ. 930. Rồi, bây giờ được rồi, bắt đầu em lấy boss đặc biệt thả tiếp quên bớt uh, bớt đại em đi lấy à, bớt đại này à, con rồi. boss đại này ra đồ mà dính, dính vô phòng thủ lý là từ 20 trở lên không ừ bớt đại nè em rồi chào. ừ người đâu Huy Doraemon á đem lên rồi rồi xã còn bớt đại người mười cứ nước theo sale rồi nè người mười này ngáo vậy rồi khui rồi vô chạy chạy chạy chạy Ú, đau quá nơi ơi chạy chạy chạy chạy chạy chạy ui không sao bên trong đứng góc lát là không sao mày ngẫm má nó quýnh người mình nóc ao vãi chưa đẹp phải nó để một cái con thiếu lâm tụt máu <laughs> thì giờ lâu thì giờ lâu kiếm quyền quen rồi đánh bó đại đúng rồi bị lùm đồ em ơi coi hai con đặc biệt quanh hai bốt đài này đây vậy đây họ chết trước này khui hàng khui hàng Ôi cuối giờ Thằng máu thì cũng lâu lắm á Ừ <laughs> Chắc còn à, một phút nữa Khui hàng, khui hàng Khui hàng Nãy giờ đánh à, có đường môn phụ đánh chứ nãy giờ được 15 phút nè 15 phút Hai con một chỗ Con họ xong đến mọc luôn <clears throat> Đồ mới nhìn lại trắng cây vậy mà quýnh nãy giờ luôn á Hơn <laughs> là nó còn mất máu, nó mất máu, đứng khóc luôn, quýnh họ thổ chứ khóc luôn Họ thổ phải nhờ đường môn đánh mạnh luôn ừ. Này họ nó mình nhiều đó hiếm Bên kia là thứ yên túi tớ đầy đủ mới đánh cửa đó, không có túi tớ đứng hình luôn, đứng nhìn luôn anh anh thấy đồ anh tổng thấy đồ không đồ kìa đồ nhiều quá kìa. chứ đồ dữ lắm ôi dồ dạ, nhiều đẹp khoảng từ từ từ đồ họ quá nhiều luôn em ơi từ từ bói số, có một cái nhẫn này chứ có một cái nhẫn này chứ những họ này chứ sẽ tặng đồ chi chi ta tinh thần bảo thật ừ tinh thần bảo thật rồi, nó có thật tiếng nhạc rồi anh Tùng lên ờ, cương ờ, hồng mọc đi anh Tùng ơi em canh máu nha lên cưa tiếp nè à? chưa đau mọc đau lắm ôi sợ độ một dấu ôi trời nó vậy mốt phòng thể có 3 điểm anh, anh Tùng thấy chưa anh Tùng thấy mình nói không <laughs> có 3 điểm vai trướng. hồi xưa anh thấy không đánh boss xanh chưa giờ có một món dòng thủ lý một con này lại có thấy chưa đó quá phục đủ lý giờ, là ngon luôn à, 23 là ngon luôn chờ 3 điểm thảm đại lớn ôi xô 120 đó bao tay này hai mươi số nhận thông báo một đại lưng họ bỏ phương pháp có một ôi trời cái đài rồi dòng dạ. sấy anh rồi số nó coi như rồi thì có một cái cuốn uh, thiết là hán này thiết là hán này rồi với lại một viên tinh hồng đồ xanh quá trời đôi giày nhìn tiếc gớm nha trời <laughs> thằng mơ ờ, phòng thủ lấy 3 điểm à, đúng. <laughs> à, đúng luôn đánh đánh cái con hỏa ra phòng thủ liền à, đầu đầu ba là cũng có tùy người ham bê điều cái bang xa luôn đẹp tương đối rồi cứ đi anh cứ bắn đi cứ bắn đi để em báo phù phù Tùng quýnh vô nó lên 146k liền ừ. Gấp 3 đầu tốc độ Gì mà tốc độ là phòng thủ lý hiếm quá không? Hiếm luôn, quá hiếm Hiếm hiếm hiếm, quá hiếm chỉ cần tốc độ B10 phụ thủ trên à, phô phô phô phô phô phô tông phô phô phô phô phô đây rồi ok gì mà ờ, cũng đánh mấy này đà cho đầu chạy đồng cho thọ con công nhận rơi tầm đúng anh thấy khác hoàn toàn khác đồ hoàn toàn khác liền đúng không bốt kia không có mấy món đồ như này đâu tìm mù quýt á <clears throat> anh kinh tôn kinh đọc tôn anh tôn quấn bốt này không anh tìm đồ thu lý làm chậm ấy cái áo mà anh em thấy anh súng mang hồi trước anh em đỡ không là cũng bốt này ra này chứ không phải bốt xanh đâu bốt xanh mùa đi quần đầu tiên luôn là cá ừ. À, chú giờ cái gì mình vừa mấy này quấn rồi rồi tiền cao em một con ba bốn kim nó mua đầu silver ba kim rưỡi bốn kim con đó em rồi là silver quan trọng một con ba kim mà không ra gì rồi quan trọng có dám đánh hay không nữa mệt lắm mấy con này mệt mấy này mất vừa mất tiền mà vừa sợ bị phá nên là đánh bắn này vừa đánh vừa rung Tại <laughs> cái lúc đó nó cái quả là mình tịch đồ nó còn keo Ừ còn keo nó còn đánh Nó cái thử rồi quả là mình tịch nó bán lá lại giờ lại Giờ thì Không rẻ đồ nhưng mà quả là mình tịch Giờ có kim mấy con giờ này thì nó làm miếng phá chung là mình không phá người ta là được ờ, cho vui là được mình đi phá nó nó quất mình gông khổ nó lưu tên cho sổ đen luôn gặp rồi đó tinh thần của thật chưa không đừng ngày giáp không mà thôi quá trời hết trơn Hẹp mọc rồi chỉ mong cái ái ngon à Nhẫn rồi vậy chứ Đại lực nó ra thắng cục túc lắc đại lực phi tốc luôn nè Vãi trưởng Ủa, nó nó nó cứ ra mà các lôi 30 30 hết thì cũng được thì ăn lôi 30 tóc 40 lô 1 Trời, xấu đồ ra quá trời nè không má đồ nhiều quá chứ dương thị tinh dương thị tự thị tinh ồ không lô 19 đồ được rồi chứ nhưng mà nó lại rơi vô cái áo nó cũng rồi không có phục hồi như không mấy đôi giày ba đôi giày một bao tay đục đã đai sáu mười ba mười lăm ôi không có tóc <laughs> không có tóc nữa này rồi mười lăm rồi ra ra anh tùng ơi lấy mấy dương thì tin mấy đồ này không có gì hết tin không ba đồ này đợi em đỡ cái đồ kia nha cứ lái lái nha rồi, rồi. tổng kết tổng cấp độ em em em em giao dịch cho anh cái nhẫn thủy này Đây. nhẫn thủy 17 ấy. ok anh để anh lấy sinh lực lúc nào anh cần sinh lực ok đợi em chiếu nha cứ ba tương nhiên bác anh ơi rồi ok em ơi và lần này thì thực sự là đánh khá đồ nhiều mà khoảng hết ờ, hết 3 triệu 3 triệu hơn anh em cả tiền giảm hơn 3 triệu hơn á thì ra được cái nhẫn này bù là cũng được uh, ờ, 2 triệu nè bù đây nhẫn này cũng được 30 kim đó rồi, ngọc bội này thì cũng được ờ, vài kim hay là cho anh em trong ban xài đó ở ờ, đôi giày cũng khá là ngon này đôi giày này cũng khá là ổn đôi giày này chắc cũng bèo lắm được 10 ờ, ờ, năm đến 10 kim đôi giày này đôi giày này khá là đẹp thời điểm hiện tại quá đẹp còn cái kích này thì theo khả tính thì kích này chắc 3 3 đến 4 kim một kim là 70 nghìn như nó, đó rồi bộ 540 này cũng từ 5 đến 10 kim tầm này rẻ này 5 đến 10 kim bộ tay cho nhẫn cho những này là lá sai đây nè nhận nhận thủy này sinh lực nỗ lực trăm sinh khí 11 rồi ok lần bắt 56 này cũng khá là ổn rồi nè tạm tí nha rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video Khải một like chia sẻ ủng hộ cho bạn cũng như ủng hộ bắt này 250 like hơn tiếp tục ra bắt 57 nha em ơi cảm ơn em đã theo dõi video rất nhiều nha kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ và đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ Khải mạnh ủng hộ chơi nha mọi cảm ơn em rất nhiều còn lại mấy món đồ kia chả có gì này mày nhẫn khăn lôi 26 vẫn làm 2 là 19 27 này cho đẹp thôi này không ăn thua này mà nhìn đẹp thôi cho nó ngậu rồi lôi rồi rác thôi